tháng 12 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em nhé. Tôi sẽ lấy giải 6 duy nhất giải 6 này. Giải 6.2 thì tôi sẽ đi bắt con 6 này. Kết hợp với giải 6.2 thì tôi sẽ đi bắt con 2 này, rất chi là đẹp phải không ạ? 6 gấp cho 2 ngày sau sẽ nổ về con 6226 phải không anh em?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 rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ anh em nhé. Tương tự như vậy thì ngày 19 tháng 12 tôi sẽ đi bắt động xong thủ lô cho anh em tham khảo. 3 gấp cho 0 ngày sau sẽ nổ về con 3003. Xong thủ lô cho anh em tham khảo bia hơi trả đá ngày mai. 30 03 anh em nhé.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 phải không ạ? Để cho kênh càng ngày càng đi lên một tầm cao mới và cũng không bỏ lỡ một cái video nào hết phải không ạ? Và tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. Tôi sẽ bắt dàn đề 3 23 1 51 313 878 và một con nữa là 969 anh em nhé. Cầu kèo chạy là có thật 100% anh em ạ. Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không anh em? Và tôi sẽ đi bắt chạm đề cho anh em là chạm 6 và chạm 8 để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ.